Đã chưa, Tôi cực kỳ to luôn Tối hôm nay á, là chắc phải gặp 4 lần hôm qua Xin chào các bạn, mình là Yos Và vợ mình là Ki tôi mình là Yo and Ki Y and K Avenger Đến với channel của tôi mình Các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn Những cái chuyến đi chơi Những hành trình đi cắm trại Ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc Xin mời các bạn hãy đón xem Y and K, y and K Adventure Tụi mình à, vừa mới về cái nhà thuê qua Airbnb Nhà khá rộng á Bây giờ là chuẩn bị đem đồ vào Ăn uống nghỉ ngơi Làm gì về Hưng? sôi <laughs> đen à? ánh sáng, ánh sáng <laughs> Hợp lý à? Nhà to ha Chà, nhà này trên này có cái chỗ này hợp lý này Wow, nhà rộng quá chừng luôn Cái này Có cái bộ ban ghế ở ngoài trời Ăn nhậu hợp lý luôn á Nhà này mà ở mùa hè là hết sậy Hey, trong nhà rộng rãi nha Cha sướng này đi chơi mang theo quả xe đua là hợp lý ha Đó, <laughs> ờ, mọi người thấy nha, rộng rãi hợp lý chưa? Bếp trong nhà này mọi người sạch sẽ rộng rãi luôn đấy nhà tâm xịt xe nhé, rộng rãi nhé, toilet này này có phòng giặt mày giặt bày ờ, bày sấy đầy đủ luôn trong này có hai dân tầng, bên này một giường đôi bên đây một phòng lớn nữa và ở ừ, thoải mái luôn á đợt này tụi mình đi là không đúng dịp lễ á cho nên là giá nhà là rất là rẻ và hợp lý luôn chợ cái này nhà có cái um, tivi bứ qua chừng luôn tụi mình thường mà đi thuê nhà là chưa bao giờ gặp cái nhà mà tivi bứ như thế này luôn á đã thiệt đi chơi đợt này là có em bé này đó. cho đi luôn không ngán luôn à, bây giờ phụ mọi người dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị ăn nhậu chào mọi người xem lại thành quả tối nay của anh em mình đi Lake Entrance này trong cái thùng này á là tụi mình à, bắt là có đếm nha là tổng cộng thùng này á là 156 con mà tụi mình đi là 6 người đấy thì được bắt tới 108 lận cho nên là số lượng là đủ nha chứ không có bắt nhiều à, hơn số lượng cho phép đâu đó còn thiếu nữa chứ <laughs> còn bên này á là tôm mới đi vớt này mấy anh em mới đi vớt này hơn một tiếng tôm quá bự luôn này con này đó, sai quá quá hợp lý đó, bây giờ à, tôm này đem vào làm à, sốt thải là tuyệt vời ông mặt trời luôn á đấy hôm nay mới khởi động vài tiếng mà như thế này là quá may mắn quá vui rồi đấy đi vật tôm về là rửa đồ nghề liền hả sạch sẽ mai uh, à, tăng hai điệp chứ hả, <laughs> đồ tươi á à? anh nghĩ ai có chứ đúng rồi nhưng mà phải mình phải ra sớm á chứ đi câu à đi lăn nữa à ủa đi lại cái chân có mang đồ lăn hay không mà mà mà, mà đi lăn vậy à cha ai cha cha cha cha no bữa nay đi lại em chân có vạc theo đồ lăn nữa à đặng sơ cấp tuyệt vời liền <laughs> tuyệt vời liền anh em đi Lake Entrance chơi là còn mang theo đồ lăn này này thấy chưa <laughs> một bộ bên này thêm bộ nữa ừ. sau khi à, đi bắt tôm về có món à, nói mà chai nước miếng nói ngược á <laughs> món uh, chim mèo á tôm sụt thái á vừa nói vừa về nuốt nước miếng khô chết chứ cái này Ôi ừ, trời ơi Chiêu, chi nồi nhiệt quả tuyệt vời Đây bữa ăn à, đàm bạc tối nay của anh em mình <laughs> Đó. xin mời mọi người cùng ờ, thưởng thức hôm nay có món này đọc này ha cá cơm mà rớt cá cơm đặc sản Quảng Bình ha Đấy. quá tuyệt vời xin mời cả nhà wasabi chút nữa sashimi ờ, tôm ha như Kinect luôn thì đây là hành trang của anh em tụi mình ngày hôm nay à, nha trước tiên á, là đi lặn à, em mình là có mang theo hai khẩu súng nữa để bắn cá Rồi sau đó là đi câu <laughs> đi câu xong á, là tối nay là sẽ um, đi vớt tốt đó. còn chiều nay mà khỏe khỏe nữa thì uh, đi bắt gái tiếp <laughs> quá hợp lý Được chưa Đấy. hai ngày cuối tuần là đi từ chiều thứ sáu và sáng chủ nhật sẽ về thì sẽ tranh thủ đi chơi để mà bắt tôm là chính này để bắt kè để câu cá là một cái cuối tuần là quá hợp lý quá vui luôn đấy mọi người cứ à, tiếp tục theo dõi trong video nhá Hôm qua đi bắt gà về bắt tôm về Nhậu vui quá Xong cái đi ngủ Sáng nay dậy là có tô phở à, Phở Bắc nha Giờ chuẩn bị à, cho nhập phở vào Tuyệt vời ông mặt trời luôn Mê Bây giờ ăn xong là tụi mình sẽ đi xem Coi uh, đi lăn được không Lần đầu tiên đi kiểm chỗ lăn ở um, Lake Entrance luôn á Không biết bóng ngư dưới này như thế nào à, có gì mình sẽ quay cho mọi người xem nhé à, nước phở này giờ cho vô tô là quất ăn sáng là quá hợp lý luôn tuyệt vời chưa quá ngon đây buổi sáng của anh em tụi mình ở Lake Entrance ha Bắt đầu với một tô phở Bắc Có quẩy này, quẩy mini Đó. Khỏi là mịt mù luôn Quá hợp lý Xin mời cả nhà nhá Quay cho mọi người xem thành quả tối hôm nay đi vật tôm này Ở Lake Entrance nhá Wow Đã chưa tôm cực kỳ to luôn tối hôm nay á, là chắc phải gặp 4 lần hôm qua đi vật tôm á đó, tiếc là hôm nay mình không đi được cái này to quá trời wow. tôm này chất lượng quá tuyệt vời mà người mà muốn đi à, vật tôm á thì à, đi cờ cuối tháng 3 nhá tôm lúc này rất là to luôn mà gặp hôm nào mà trời nóng á là chắc tôm nó vào nhiều hơn được ạ ừ. tôm này là làm cái món gì nó cũng ngon Đấy. Ừ. hôm nay là hôm cuối à, đi chơi Lake Entrance à, cuối tuần này tranh thủ đi uh, tối thứ sáu xong ngày sáng chủ nhật về đó và thành quả đạt được thì à, rất là vui à, sáng nay à, tỉnh đi làm thì trời mưa gió đi câu thì cũng có cá to mà may quá tối nay là đi vật tôm mọi người vượt qua trời nhiều luôn bây giờ là mọi người đang um, chuẩn bị ăn khuya xong cái dọn dẹp để ngày mai đi về máy Bình ờ, qua trời nhiều ha thích kìa ờ. đã cái thùng ski này bự mà To quá trời Bên này á, đang đổi bánh xèo này ừ. Tuyệt vời chưa Bánh xèo giòn ngon nóng hổi mới ra lo này à, Tuyệt vời chưa Ăn khuya quá chất lượng đây, món thứ hai à, sau khi làm bánh xeo này tôm nướng muối ớt nha Đó, giờ cho vào lò ai chà chà quá tuyệt vời Đó, tôm nướng muối ớt này tuyệt vời chưa ai chà chà bữa ăn khuya để ngày mai về Melbourne này à, có bánh xeo nhá bên này có tôm nướng muối ớt tuyệt vời lên rồi chơi bà chế bà chết một khỏi luôn nữa rồi xin mời cả nhà nhá quả tuyệt vời bữa sáng à, trước khi đi về làm tô bánh canh bún mì hả chất lượng sáng nay có thêm một món đặc biệt nữa là con bắc à, sao về sốt uh, à, XO nhìn quả hấp dẫn con này là nhiều thịt lắm đây bánh canh là ra lo <laughs> hấp dẫn ha lâu lắm rồi mới ăn lại um, bánh canh bột mì á xin mời mọi người đây là bữa sáng của tụi mình có bánh canh bột mì này Đó. rồi có con bắp này hấp dẫn chưa rồi xin mời cả nhà nhé Anh em tụi mình à, ăn xong sẽ lên đường về lại Melbourne Lái xe thì chắc um, cả lại cả nghỉ là cỡ khoảng 4 à, tiếng rưỡi 5 tiếng á đó. Chuyến đi này là từ chiều thứ sáu tới sáng chủ nhật hai ngày quá tuyệt vời đó. Mọi người xem video nếu thấy hay thì nhớ like, share, comment và đăng ký kênh ủng hộ cho tụi mình với nhá. Tụi mình là YNK Adventure. Xin hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo. Tạm biệt mọi người.